Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ghi nhận ca nhiễm ở mức cao trong vài ngày tới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao vài ngày tới, trước khi ổn định và từng bước kiểm soát tình hình lúc kết thúc thực hiện chỉ thị 16, theo Bộ trưởng Y tế. Sáng ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về phòng chống dịch bệnh. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Tháng tháng 4 năm 2021 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 33.909 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó 7.547 người khỏi bệnh, 100 người tử vong. 11 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, 7 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát. Ông Long nhận định, dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, do biến chủng Delta có khả năng lây lan rất nhanh, đã ghi nhận tại 58 tỉnh thành. Số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam tiếp tục gia tăng. Dịch bệnh đã lây lan rộng, nhiều ổ dịch xảy ra tại các khu chợ đầu mối, khu công nghiệp, khu dân cư đông người. Đây là lý do trong vài ngày tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ghi nhận ca nhiễm ở mức cao trước khi ổn định. Bộ Y tế đã điều động cán bộ, tình nguyện viên khoảng 10.000 người với 24 đoàn hỗ trợ các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh để khẩn trương dập dịch. Các địa phương tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, các tỉnh số ca nhiễm đã giảm, nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát là hiện hữu do người trở về địa phương có lịch sử đi lại, trở về từ các tỉnh phía Nam. Vì vậy, ông Long khuyến cáo các tỉnh cần thực hiện nghiêm giám sát, theo dõi, khai báo y tế. Hôm qua ngày 14 tháng 7, Bộ quyết định giảm thời gian cách ly tập trung F1 và người nhập cảnh từ 21 ngày xuống 14 ngày, hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, hướng dẫn giảm thời gian điều trị F0 không có triệu chứng. Từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước đã thực hiện được hơn 10 triệu mẫu xét nghiệm PCR. Bộ Y tế đã hướng dẫn hai phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và PCR, xét nghiệm mẫu gộp theo nhóm hộ gia đình thí điểm cuộc mẫu kháng nguyên nhanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp đánh giá sát, dự báo tình hình sắp tới, phân tích nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Tinh thần là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết, trước hết, các tỉnh đang có dịch phải ưu tiên số một cho việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Những nơi an toàn, điều kiện cho phép thì phải tổ chức sản xuất thật tốt để thực hiện mục tiêu kép, Thủ tướng nói. Sẵn sàng tình huống dịch lan rộng hơn ở phía Nam các tỉnh phía Nam nâng cao hơn nữa biện pháp chống COVID-19 so với hiện nay, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống dịch lây lan rộng hơn, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông Đam nêu yêu cầu trên tại cuộc họp ngắn với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về phòng chống COVID-19, chiều ngày 16 tháng 7. Phó Thủ tướng đánh giá, dù thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, cách ly xã hội theo chỉ thị 16 nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan ra các tỉnh khác. Vì vậy, ngoài truy vết, xét nghiệm, sàng lọc, làm sạch các ổ dịch, từng tỉnh cần có kế hoạch giữ vững khu vực an toàn. Tất cả các tỉnh kêu gọi nhân dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Phó Thủ tướng nói, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sẽ báo cáo Thủ tướng có chỉ đạo tiếp theo với tinh thần nâng cao cảnh giác hơn nữa với tình hình dịch bệnh hiện nay, có nhiều khả năng diễn biến phức tạp hơn, sẵn sàng cho tình huống xấu hơn. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chống dịch theo tinh thần bốn tại chỗ, chính phủ giao Bộ Y tế mua sắm tập trung sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế để giúp các tỉnh chủ động hơn. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư chống dịch cũng như tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo lưu thông hàng hóa. Hôm nay, ngày 16 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 3.321 ca COVID-19 cộng đồng, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đó, 2.939 ca ở khu cách ly hoặc khu phong tỏa, 382 ca đang điều tra dịch tễ, tăng 102 ca so với hôm trước. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Việt Nam ghi nhận hơn 3.000 ca mỗi ngày, cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm cao thứ hai kể từ đầu dịch. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 40.558, ghi nhận ở 58 tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng số 23.913 ca nhiễm, cao nhất cả nước trong đợt dịch thứ tư. Thành phố đã cách ly xã hội theo chỉ thị 16 được một tuần. 12 tỉnh gồm Bắc Cạn, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Chín tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.